Khi trẻ đã học về cách gieo vần, bạn có thể thực hành xem có bao nhiêu từ có vần mà bạn và trẻ có thể nghĩ ra cùng nhau. Ví dụ, bạn có thể cho trẻ một từ như mèo. Sau đó, bạn có thể thay phiên nói một từ vần với từ đó. Trẻ có thể nói treo bạn có thể nói đeo trẻ có thể nói đeo, sau đó bạn có thể nói treo đôi khi trẻ có thể nói một từ vô nghĩa như leo và chuyện đó là bình thường chủ yếu là nó có vần trò chơi này giúp trẻ học cách bắt vần